và đưa vào cây ba cây chống cửa triệu nhá chống triệu triệu ba cây nào mua bài không mua rồi cứ bắt mình mua rồi nửa cái cũng mua rồi giờ tôi mua rồi thua lại đồ vạ. ôi vẫn chưa sáu vào ta này nhìn nhẹ nó bỏ các ông chơi có hồ hiếp theo đâu chứ mày bắt tôi chứ đồ bố mày ông hồ ông được gần 5 triệu thì lại không hồ mồm lại tuê không hồ kể bốn triệu rồi anh không bỏ những người nữa thì mười chứ có nhân đôi luôn vậy mười biết nhân đôi anh lo nhầm sao đi sao thì đánh, mười nhân nhân đôi nhất thì anh không cần nhân đôi đâu ngoài nhầm ra anh thường anh to đi bye vậy, trước đúng triệu rồi à làm cái anh ờ, cái luôn đi bốc mà chứ đi hai triệu hai triệu ba triệu sáng là cái ăn đúng bốc tám tám điểm luôn sáu điểm cho có tiền ờ, ba điểm bây giờ ba triệu hai triệu anh một triệu à ăn ăn nhớ thì phải to Đầu ba đã thua năm thường Đầu ba chỉ còn Bơ bình Mày Nhập nhà rồi Sáng anh Cái mình mấy triệu Đi mới điểm một con một cú bao nhiêu một ông một chín rô sợi ba điểm ừ. thế thôi có tiền cái gì cần đó cái này sáu tiến một cái ăn đấy hai cái nhỉ ba cái cả thành ba triệu ba cái cái năm triệu đỉnh lại 983 sợ thì mấy điểm này lãi một thì là không bao nhiêu anh thì hai rưỡi nói ra năm trăm này Hello. Năm. Okay. 4 triệu Bán cái Lại 10 Ôi ôi ôi Sởi 10 này Em đánh nhân đôi mình ăn đấm tiền đấy 3 triệu Yêu Em ăn bao nhiêu? Điểm 10 điểm em ơi Mấy tiền? 4 triệu Điểm không thôi Ngày em mới 4 triệu Bao nhiêu bằng 7 về xong Bao nhiêu bằng 7 về Mấy bằng 10 đâu ba bán hơn ừ. nay là mình mừng ờ, Ê, lúc mình trăm em đủ đúng em chắc là mình một rồi hai hai tập tiền năm triệu cái này lấy năm triệu chín điểm đánh con triệu ừ, mình vào mười mình quên làm chưa, bốn điểm sáu à, bốn điểm ừ. mấy gì, em năm triệu à, em làm dương em làm dương của quên 10 không làm dương đây mấy triệu năm triệu hết mày ăn chưa tôi mày làm chưa tôi làm chưa tiền là tôi sẽ tôi mượn mười mấy triệu ấy rồi đây là gì tiền để triệu mượn năm bảy triệu chục triệu đấy đấy thế coi nhá cái này còn năm triệu rồi đã cái mới có phải là nha Mày em đây đặt tiền đi rồi Cái mới đâu kia 8 triệu này 5 triệu đây, cái mới này Từ từ tôi bốc một xong ông phải chia từ đấy Và chia nhầm à? Đối Ờ, xoay xoay xoay Đây, đúng rồi Nhưng mà ờ, ừ, chín tuổi một ừ, một chết ăn này nhà một điểm một anh ấy mấy triệu hai triệu nhà anh mấy triệu năm triệu bây giờ năm triệu hôm qua hôm ba hôm nay ăn giấu gọi còn 90 ấy. nó cúng xong đấy mới cúng nhau rồi tôi tôi mày hôm nay bốn hai triệu bốn là cái lũ nhà ông luôn đấy đúng rồi chứ là tiền đấy bốn đặt tiền chia xin chín thoải mái rồi cắm chín liêng nhưng mà bây giờ đi thận gì mười điểm rồi ngày sáu điểm hôm trước ngày ăn được cái này anh biết chưa đây ba triệu ba anh mấy chưa bốc cái đi ba cái ông luôn đấy cái nó cái 5 triệu 4 triệu rồi à? thành 3 triệu tám điểm mình, Tôi lại 10 ngày Nhà một tỷ nhà anh làm chở Đâu đây 3 triệu thôi 3 triệu Cái này nuôi liêu em cho con bút đi bà bà này đi là đi anh bao nhiêu người ta đặt cái ờ, tôm quá tiền nhiều hôm qua đi ông bảy về lại quá là tám điểm ừ, tám điểm mười điểm mấy mấy điểm ui trời ơi mấy triệu đây đây ba triệu Để mấy triệu anh được chưa ừ. Được chưa? mấy triệu bạc cả gì này hết luôn đánh mấy giờ hai triệu đây đánh ba triệu 9 điểm đâu 6 điểm có tiền 4 điểm 6 điểm ừ, chứ không anh nghe mấy điểm người tay bốc con người thế rồi đầu tiên ra những đuối rồi những đuối đấy tôi ăn đủ chết đấy rồi anh hiểu rồi mới mất rồi làm gì thế anh kia rồi năm anh chịu người bốc kia anh chịu nữa anh mới chịu ăn gì đâu 8 điểm 4 điểm có tiền. ba <laughs> ok ngoài mấy triệu ba triệu tiền đâu ra cũng ba triệu rồi 5 triệu đấy 4 triệu 3 triệu rồi giờ bông nữa nữa à, lúc hai cây rồi. khỏe đấy không mua đấy dạ, năm triệu bốn triệu Thì sợi bốc căn 10 điểm ngay Thịt ngay Yêu thì Rồi còn lưới chết Thế vào đầu Không hả bốc Dạ, dã man nha em đầu mua rau dưa thôi và rẻ nó chủ bốn triệu thì phép bốc phát nhá bốc em cái đó luôn đánh ăn bằng triệu tặng gì chín mươi tám điểm sibuknya ya mungkin anh mấy triệu bảy triệu Được 4 triệu rồi Ông này mấy triệu rồi? 5 triệu Anh nhéo thì anh tôi anh Tôi tụt rất rồi à. rất quá Ui, kìa vâng thôi tôi bốc cân nữa lại tôi bốc đánh con này bốc lại thôi vâng ra luôn chị cái cái đánh mười triệu ông này bốc nàng to đánh thêm triệu để làm triệu nghìn hai điểm mấy điểm đi mẹ mười điểm mười đấy hai nhà mình tiêu này chấp gì biếu tôi ăn để tôi giá ông ơi à rồi mười triệu cơ Hai đi tám triệu ba anh đánh nhá hết tiền mười mười sớm đấy à? hết đây ờ, đi đưa đánh nhau. đấy nó hết rồi đưa đánh nó nghỉ nhiều không đánh nhau. À? hai này đang kia đấy hai trăm thằng cái này Đấy, 4 triệu Mai cả ít đi rồi triệu Cả mấy chục nghìn thôi Em nghĩ chục mười thì ông ăn luôn Cả cái đi hết là tiền Ông ấy bây giờ bốn triệu năm thôi năm triệu luôn năm triệu rồi ừ nhiều tiền cứ đến đi thôi bốn triệu bảy người bảy cái tôi bốn năm sáu bảy sẽ thôi báo 10 triệu nhé ừ. thì lại có tiền thôi tám điểm lại có tiền thôi tám điểm chín điểm thì à, mới vào cái video thì cũng muốn ngồi nói chuyện với anh em một chút thì hiện nay các bạn đi chơi bài ấy thì các bạn thấy ấy, giờ nói thẳng ra như mình thế thôi mình bán hàng thì mình quảng cáo rất là rộng rãi thì rất nhiều anh em người ta đã biết đến rồi nên là các bạn đi vào sân chơi hay là giờ người ta công nghệ đã phát triển người ta xem ở trên mạng biết rất là nhiều thì là anh em đi anh em đưa được cái đồ chơi vào đấy anh em chơi liêng hay chơi ba cây phỏng bài cào binh sập sám rất là khó thì làm sao để anh em có thể giành được phần thắng và những cái sân chơi của anh em nó to nó ra tiền thì mình khuyên anh em là cái dòng sản phẩm đời mới nhất này của iPhone 11 này đấy nó hỗ trợ cho anh em nó rất là tuyệt đối và nó ngụy trang trên cái máy iPhone này nó rất là tinh vi các bạn nhìn nó như bình thường này đấy nhưng nó đánh bài rất là hiệu quả máy thì các bạn lắp sim mà các bạn nghe gọi như bình thường đấy anh em lắp sim mà anh em nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường khi đi chơi là sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai đấy và anh em dùng cái bài của bên mình nhớ là phải dùng cái bài của bên mình mới chơi được máy nó sẽ báo về tai nghe cho anh em khi đi chơi sẽ tắt máy đi để máy trước mặt như này đặt bài này máy nó sẽ báo về tai nghe cho anh em nhưng mà cái ưu điểm của cái máy này nó là như thế nào vì sao mình nó gọi mình gọi nó là cái dòng siêu phẩm dòng tốt vì cái máy này các bạn đặt bài chỗ nào máy nó cũng báo đấy cái hay của nó ấy, là mình đặt bài chỗ nào máy nó cũng bán với hiệu quả là ở cái chỗ đấy anh em nhé thì anh em đi chơi anh em giành được cái phần thắng nó cao hơn thì hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem một vài tiếng để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó mình sẽ test thử cho anh em chế độ là chơi ba cây để anh em biết được cái độ chuẩn xác và cái độ báo bài nhanh của nó là như thế nào anh em nhé cái máy này thì các bạn đặt bài đâu nó cũng bảo đấy đây mình sẽ bỏ đầu người ra mình test thử cho anh em xem các bạn đặt bài chỗ nào máy nó cũng báo đặt kiểu gì máy nó cũng báo đấy thế nó mới là con máy ngon thì mình mới gọi nó là siêu phẩm còn hàng ôi giời ôi chỉ gọi nó là cực, cực, cực phẩm thôi anh em hiểu còn những cái hàng nó ngon như này mới gọi nó là siêu phẩm đấy mình sẽ chơi chế độ là mình cứ bốc là mình ăn lấy riêng cái thằng ba cây mình cứ bốc là mình ăn đấy đây anh em nhé mình sẽ thử cho anh em xem luôn này các bạn nhìn này mình đặt bài này cầm bài trên tay báo này đấy anh em thấy chưa mình cầm bài trên tay máy vẫn báo này bỏ bài xuống đất máy báo ngay này đặt bài dọc ngang thì máy cũng báo này đặt chỗ nào máy cũng báo này đấy rất là hiệu quả rồi cái chỗ đấy các bạn nhé đặt bài chỗ nào máy không báo mà mình đặt kiểu gì máy nó cũng báo đấy các bạn nhìn chưa này đặt chéo góc đi này máy vẫn báo này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn xác này dọc ngang thì máy cũng báo này di chuyển các chỗ này đấy anh em thấy chưa cái càng của nó rất là rộng xa gần gì này thoải mái anh em thấy chưa đấy máy báo mình là bỏ đi hai lá này đấy thì hai lá chia luôn từ mình mình là nhà lớn nhất anh em này đấy thì các bạn thấy chưa bài mình 9 điểm là bài lớn nhất thì đây là mình mở máy nên là mình test cho anh em nhé còn khi đi chơi thì anh em sẽ đeo tai nghe vào tắt màn hình đi đấy bật chế độ ẩn không ai có thể vào được các bạn thấy chưa một cái chuẩn này vì sao gọi là hiệu quả con máy đánh bài anh em bỏ tiền ra anh em mất tiền anh em mua anh em phải mua con máy như này đấy đặt bài nào cũng báo đặt chỗ nào cũng báo anh em chưa dọc ngang gì máy không báo thì mới là con máy ok một này mình này luôn này đấy bài của mình 10 điểm ok chưa anh em rất là chuẩn xác và rất là tinh vi rất là ok máy báo rất là chuẩn cầm bài trên tay máy nó cũng báo là anh em này đấy anh em thấy chưa đặt bài phát báo ngay này đấy máy báo mình bỏ đi bốn lá này 10 vẫn ngọt đâu cái 10 10 là tiến một đấy bài mình vẫn là bài lớn nhất anh em này bảy tám năm ok chưa anh em đấy rất là chuẩn xác thì khi anh em đi chơi mình khuyên các bạn những cái sân chơi nào của anh em nói thẳng là những sân chơi nào bé anh em muốn trận chơi anh em không được năm 10 triệu anh em không đủ tiền để anh em mua cái máy này được mình nói thẳng lên luôn còn những cái sân chơi nào của anh em tôi mà những trận chơi các bạn ra 5 triệu 10 triệu 15 20 triệu mình khuyên anh em nên dùng con máy này nó hiệu quả để cả các bạn chơi một hai trận các bạn gỡ lại con máy nhưng con máy này mình bảo hành cho anh em là hai năm lỗi mình đổi mới cho anh em đấy thì máy nó rất là hiệu quả và nó bền thì mình mới khuyên anh em là nên dùng con máy này mình mua con máy là mình chơi một năm hai năm chứ không phải các bạn chơi một trận hai trận này các bạn vứt đi đấy nên là các bạn không phải ngại một cái vấn đề gì cả kể cả anh em không chơi mình vẫn nhập lại cho anh em đấy máy đó mình bỏ đi hai lá này hai siêu từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn đấy tám điểm lớn nhất ok cho anh em hoặc là anh em có thể chơi cái chế độ là như này mình sẽ chơi cái chế độ là báo cả làng từ lớn đến bé đấy nó rất là nhiều chế độ để cho anh em chơi đây mình sẽ chơi cái chế độ báo cả làng từ lớn đến bé cho anh em xem đấy bốc đi máy nó báo này đấy 7 là cái đối máy báo cho mình là 4321 à 32421 nhà mình sẽ là nhà lớn nhất nhà số 3 này xong cái nhà số 4 xong cái nhà số 2 xong cái nhà số 1 đấy nhà mình đây là nhà lớn nhất anh em nhé đấy ba điểm là nhà lớn nhất chuẩn chưa anh em rất là chuẩn xác 100% kể cả về chất đấy thì khi anh em đi chơi anh em có thể chơi chế độ là báo nhà nào lớn nhất hoặc là chơi chế độ là bỏ lá đi bài mình là bài lớn đấy một hai ba bốn này đấy nhà này sẽ là nhà số 1 nhà mình là nhà số 2 mình sẽ hướng số 3 đấy một hai ba bốn anh em nhé đây chia từ nhà này thì nhà này là nhà số 1 chuẩn chưa nét đẹp mà đặt bài đâu máy cũng báo rất là hiệu quả ngụy trang này không khác gì con iphone 11 vừa rồi bây giờ thì anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa cái máy này vào thôi nó hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối anh em chơi sâm nốc khoảng ba cây tiến đến miền nam tiến đến miền bắc anh em lích được hết